chương trình này đã tài trợ phát sóng chương trình này phát sóng chương trình này hai mùa giải ở đây tiến linh đã trở thành một tay săn mà lợi hại tại V-League tuy nhiên ở V-League thì có lẽ đoàn văn hậu Chuyển bao. Để bóng. Tiếp tục đột phá. Lại là quá người. Vẫn còn. Không được. Rất hay, vẫn là Công Vượng. Đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Vượng. Vẫn còn không bị bị. Cú rút quả đóng lên. bóng đi sát cô dọc